188 triệu đồng là con số các bạn cần bỏ ra để sở hữu chiếc Adventure 471cc này Honda CB500X, một chiếc xe với dung tích xi lanh rồi ờ, khối lượng, kích thước dường như nó nằm ở phân khúc tầm trung nhưng thực tế các bạn sẽ có một mức giá bán chỉ nhỉnh hơn một chút so với những chiếc entry level Đồng thời chiếc xe này cũng có nguồn gốc nhập khẩu nữa và người Việt Nam thì luôn luôn thích xe nhập khẩu Tổng hợp tất cả những yếu tố kể trên thì dường như chiếc xe này là một ờ, mẫu xe rất hấp dẫn nhưng để biết được nó có thực sự mang lại những cái giá trị ờ, thú vị hay không Chúng ta sẽ chỉ có một cách để khám phá mà thôi các bạn có thể thấy ngay ờ, về phần ờ, trang phục của tôi hay như phần xe hiện tại nó không được sạch cho lắm bởi lẽ chúng tôi đã phải di chuyển một quãng đường rất xa trong điều kiện trời mưa để có thể ghi hình video này. Rất mong anh em có thể chia sẻ cùng với Xế Cưng ở chi tiết này. Đừng quên ấn nút đăng ký để theo dõi rất nhiều các video thú vị khác của chúng tôi. Còn bây giờ chúng ta sẽ dành thời gian để khám phá xem Honda CB500X có thực sự xứng đáng với con số 188 triệu hay không come on, come on, come on, come on, come on. Điều đầu tiên mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là chiếc Honda CB500X thì ờ, thực tế nó là một chiếc xe được adventure hóa từ chiếc uh, Honda CBR 500R Một mẫu xe mà Xế Cưng đã từng thực hiện đánh giá bởi lẽ chúng ta sẽ nhìn ngay vào cái bảng thông số kỹ thuật mà chúng tôi đang hiển thị ở trên màn hình các bạn có thể thấy ngay rằng khối động cơ 471cc ờ, công suất cực đại, mô men xoắn cực đại Rồi ngay cả đến ờ, hệ thống phanh ABS ờ, với hai piston phía trước, một piston phía sau Nó đều rất giống chiếc Honda CBR500 Ngay cả đến phần kích thước của đĩa phanh nó cũng gần như là giống nhau Tất cả những chi tiết kể trên thì cho chúng ta thấy được rằng Hai mẫu xe này thực ra nó xuất phát từ chung một cốt và nó được uh, tạo ra những cái hình ảnh khác nhau. Chiếc CBR500 các bạn sẽ có một chiếc Sport City với tư thế ngồi trồm hơn rồi uh, được tối ưu để các bạn có thể thực hiện những cái pha vào cua tốt hơn. Ngược lại thì với chiếc CB500X chúng ta sẽ có một chiếc xe được adventure hóa với phần ờ, bánh trước 19 inch giúp chúng ta có thể dễ dàng vượt qua những cái địa hình khó. Vậy thì sự adventure hóa trên chiếc Honda CB500X nó xuất hiện ở đâu bên cạnh cái lốp trước 19 inch? Chúng ta có thể nhìn thấy ngay đó là hệ thống treo trước sau đã được Honda họ ờ, làm ra để nó có cái hành trình dài hơn Nó giúp cho chúng ta thực sự đi được vào những con đường xấu Bên cạnh đó thì các bạn có thể thấy ngay sự to cao thường thấy của những chiếc Adventure Bên cạnh phần tay lái rất là rộng và được đưa lại gần người lái hơn Thông tin từ trang web của Honda UK cũng chia sẻ rằng phần ờ, tay lái này đã được ờ, tối ưu hóa và nó có ba nấc chỉnh khác nhau giúp cho chúng ta có thể ngồi được trên chiếc xe này với ờ, nhiều chiều cao khác nhau, không nhất thiết phải là một người quá to con. Tuy vậy, ờ, tôi phải nhắc tới một yếu tố đó là chiều cao yên 830mm đi kèm với khối lượng ướt 197kg. Nó là một sự cản trở. Đây là một chiếc xe mà tôi có thể tự tin khẳng định rằng những người dưới 1m7 thì không nên tiếp cận bởi lẽ các bạn ờ, nếu mà chỉ đi đường đẹp thì tạm được còn nếu mà đi vào những cung đường xấu các bạn sẽ dễ dàng mất sự thăng bằng ở trên một chiếc xe rất cao như thế này. Bên cạnh đó thì cũng phải kể tới hai điểm mà tôi khá là thích thú ở trên chiếc Adventure này Đó là chúng ta có một phần kính chắn gió cao giúp ờ, tránh được nhiều gió tạt thẳng vào mặt Khi di chuyển vận tốc cao và một phần yên thiết kế đủ rộng, đủ êm để có thể trải nghiệm những hành trình ờ, dài đâu đấy khoảng 2-3 tiếng đồng hồ mà không cảm thấy mệt mỏi. Bên cạnh đó, bên cạnh hai cái chi tiết vừa rồi thì ờ, cũng có một số thông tin khác mà nhà sản xuất Nhật Bản này họ cung cấp Đó là với chiếc Adventure Honda CB500X ờ, Động cơ đã được đặt gần hơn với điểm quay của càng sau Bởi thế khi các bạn ờ, di chuyển vận tốc cao hay là đi vào những phần địa hình Chiếc xe này nó sẽ có độ cân bằng tốt hơn Rồi cũng tương tự như động cơ của CBR500R Chúng ta có một khối động cơ với phần mô men xoắn đã được tăng cường thêm 4% ở giải vòng tua chung đó là một cái ưu điểm giúp cho các bạn sẽ ít phải chuyển số hơn và có thể ờ, di chuyển trên những cái cung đường xấu, có thể đứng lên trên xe không phải lo nghĩ nhiều đến chuyện là phải chuyển số. Nhưng quay ngược trở lại vấn đề, các bạn hãy nhìn vào giá bán 188 triệu đồng nhìn vào công suất máy, nhìn vào thiết kế dàn chân hay là những cái công nghệ hỗ trợ để thấy được rằng thực tế thì Honda CB500X các bạn chỉ nên coi nó là một chiếc entry level thôi và nó sẽ đóng vai trò di chuyển ờ, on road chứ nó không thực sự được tạo ra để cho những cái nhu cầu off-road quá là khắc nghiệt. Và đứng dưới góc độ đó chúng ta sẽ buộc phải mang chiếc xe này chạy on-road để xem nó mang lại cái giá trị gì. Liệu nó có có cái sự êm ái rồi ờ, một chút phấn khích như là trên chiếc CBR 500R hay không. Chúng ta sẽ cùng mang chiếc xe này ra đường trường. HCV 500X chiếc xe mang động cơ 471cc và con số về mặt công suất về mô men xoắn nó chẳng khác gì với so với chiếc CBR 500R thì nó có gì khác biệt thực tế thì những gì mà các bạn à, trải nghiệm ở trên đường trường với chiếc CB 500X nó khá giống với CBR 500R tức là chúng ta có một khối động cơ có thể nói là hiền nhưng à, những gì mà tôi trải nghiệm ở trên 500X thì nó hơi khác một chút tức là chiếc xe này thì có ờ, cái độ rung có vẻ là lớn hơn và cảm giác lực khi mà chúng ta kéo sâu tay ga thì có vẻ là tốt hơn so với chiếc CBR 500R ngay từ phần giá bán thôi thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng rất khó để đòi hỏi chiếc xe này có những cái pha tăng ga tùn tụt mỗi khi các bạn ờ, kéo sâu tay ga nhưng cái trạng thái năng lượng nó khá là dồi dào ở giải vận tốc cao là những điều mà khiến cho tôi cảm thấy hài lòng khi di chuyển chiếc xe này chúng ta có thể đi tầm 8 90 km h tại số 6 và có những cái cú kéo ga nó vẫn rất là sẵn sàng đáp ứng đồng thời thì chiếc CV500X cũng mang tới cho tôi một cái ờ, cảm giác nói chung là nhẹ nhàng các bạn có thể ờ, thấy con số 197 kg và cái gì đấy khiến cho chúng ta phải suy nghĩ nhưng thực tế thì di chuyển chiếc xe này nó rất là đơn giản thôi nó đúng như tiêu chí của Honda vậy rất là thân thiện và dễ lái dễ làm quen và để nói về cái sự thoải mái khi cầm lái một chiếc Adventure thì có lẽ nó cũng sẽ hơi dư thừa nhưng với tôi ờ, chiếc CB 500X thực sự là rất dễ chịu chúng ta có một phần kính chắn gió khá là lớn ở đây và nó khiến cho việc gió được tản sang hai bên làm cho chúng ta cầm lái một quãng thời gian dài mà không bị quá là ngủ đôi khi ngay cả khi các bạn à, đội những chiếc mũ full face như thế này thì việc gió luồn vào nhiều cũng đã làm cho chúng ta đâu đấy cảm thấy hơi mệt mỏi Honda CB500X một chiếc xe có chiều cao yên là 830mm rồi à, khoảng sáng cầm xe là 180mm nữa đó là những cái chi tiết để cho chúng ta thấy rằng chiếc xe này sẽ có một cái trọng tâm khá là cao mặc dù tôi thế ngồi à, thẳng và thoải mái thôi nhưng với trọng tâm cao như thế này thì việc các bạn xử lý những khúc cua nó cũng sẽ không được quá là gắt như là cách mà chúng ta chạy những chiếc xe khác những chiếc à, naked bike hay sport bike điều rất hiển nhiên và đó là tôi đánh đổi để có một cái tầm nhìn rất tốt thực tế thì người ta sẽ không tìm tới việc à, chạy những chiếc UCV 500X ở trên đường nhựa mà một chiếc adventure nhiệm vụ của nó là phải đưa chủ nhân đến những cái cung đường khó khăn hơn một điều nữa mà tôi muốn lưu ý với các bạn khi cầm lái chiếc CV 500X đó là ờ, la răng phía trước 19 inch nó sẽ mang tới một cái ờ, trải nghiệm khá là khác so với việc các bạn chạy những chiếc xe la răng 17 inch nó không được linh hoạt và dễ lách lái cho lắm tuy nhiên thì đây cũng là sẽ là một điểm nữa để đánh đổi cho chúng ta một khả năng địa hình tốt hơn Honda họ có quảng cáo rằng chiếc CV 500X có một cái bộ hệ thống treo trước sau được gia tăng về hành trình để mang tới cho chúng ta những cái trải nghiệm êm ái hơn thực tế thì với những gì mà chạy ở trên đường nhựa thì ờ, cái mà tôi cảm nhận được đó là hành trình giảm tốc lớn mang tới cho chúng ta một cái độ linh hoạt tốt hơn khi va chạm với mặt đường chứ còn thực tế để nói về việc là nó có êm ái nó có nuột hay không thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu chiếc xe này một góc độ rất khác một điểm nữa mà tôi tin rằng ờ, cũng sẽ có nhiều người ờ, quan tâm về chiếc xe 500 phân khối 471 nói một cách chính xác đó là mức độ hao xăng mặc dù sử dụng chung động cơ với à, CBR 500R nhưng mà chiếc 500X à, ở đây có mức tiêu hao nhiên liệu lớn hơn một chút với điều kiện thử nghiệm của chúng tôi cụ thể thì à, với đường trường chiếc xe này ăn khoảng 2 lít 7 còn với đường đô thị con số các bạn được là khoảng 3 lít 7 Như với tôi thì những con số kể trên vẫn rất tốt với khối lượng ướt chiếc xe là 197 kg đồng thời với lại ờ, cái dung tích xi lanh với công suất của chiếc xe nó giảm một khía cạnh khác mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về CB500X đó là phần yên xe ở đây một chiếc Adventure như nó không hề xù xì và gai góc thực tế là nó phục vụ rất tốt nhu cầu chạy on road các bạn hoàn toàn có thể tận hưởng chiếc xe này với vai trò là một chiếc ờ, một chiếc naked không cần phải quá suy nghĩ còn ở góc độ off road thì sao ta sẽ cùng mang chiếc xe này tới một phần địa hình cực kỳ đặc biệt ta đang tiến tới một phần một phần đường mới ờ, san tôi nghĩ đây sẽ là một thử thách thích hợp cho chiếc Honda CB500X Vâng, tôi sẽ phải rất cẩn trọng bởi lẽ là đây là một chiếc xe đi muộn. khó để tôi có thể ờ, chạy một cách quá thoải mái một chiếc xe đi mượn như thế này em đúng rằng lắm với ờ, hành trình lớn đang ờ, lên tiếng ở khu vực này nhưng có lẽ là nó không đúng lắm với những cái gì mà tôi kỳ vọng phải hết sức cẩn trọng với khu vực trước mặt Chúng ta có khá là nhiều phần đất dạng thuộc dạng hơi mềm và dẻo tôi nhìn thấy thì đã dám vào lốp khá nhiều rồi ta tục thử thách chiếc Honda ta sẽ chẳng thích à, vực đường đất đã tới rồi để nhìn ngay vào vết lốp của những chiếc xe đi trước rồi để vậy hết sức là cảnh giác với khu vực này đường bên nào đây à, sẽ hơi khó một chút vẫn phải rất cảnh giác bộ lốp của Honda CB500X thì mặc dù đến từ một thương hiệu ờ, cũng khá là có tiếng nhưng mà uh, các bạn có thể thấy là xe đã bắt đầu trượt khá nhiều rồi nó không thực sự quá bám đường còn đất ướt đã khiến cho bám đường của lốp bị giảm đi khá nhiều bình tĩnh một sự bất cẩn ở đây có thể ờ, khiến chúng ta phải trả giá hết sức bình tĩnh với cái phần đất dẻo này trời mưa đã khiến cho cái khu vực này thực sự là nó không không không dễ như những gì mà các bạn đang nhìn thấy ở trên ở video thấy là lốp đã mất độ bám đường đáng kể mạnh ga ở đây thôi thì hậu quả <laughs> tôi không muốn trở thành một người <laughs> bị hãng Honda họ không ưa hết sức bình tĩnh để qua khu vực này với khối lượng khô khoảng 197 kg thì Honda CB 500X cũng là một ờ, thử thách cho những ai ờ, nhỏ con khi cầm lái ở đây các bạn sẽ khá mỏi cổ tay cảm giác không thực sự mượt những gì mà tôi kỳ vọng Đường nào đây? Lần tôi sẽ thử con đường ở phía bên trên này bạn rất khó gần như đã hết đường nghĩa là chúng ta nên quay lại vậy ờ, là chúng ta đã trải qua một ờ, quãng đường với tôi thì nó cũng ờ, không được dễ dàng cho lắm và chiếc Honda CB500X thì thể hiện điều gì chúng ta có thể thấy ngay hai điểm đó là hệ thống treo mặc dù có hành trình dài nhưng nó không đủ cái độ mượt để các bạn có thể đi được những cái quãng đường xấu như này quá xa tôi ờ, mới chạy đâu đó khoảng tầm 5 phút thôi nhưng mà cái độ độ độ mệt ở trên cổ tay có lẽ cũng đã được cảm nhận rồi điểm thứ hai đó là phần lốp theo xe mặc dù chúng ta có một phần lốp uh, với họa tiết địa hình nhưng độ bám thì không thực sự tốt những cái phần đường đất trơn và mềm nhỏ nhỏ thôi nó cũng đã khiến cho bánh sau bị lắc khá là nhiều và tôi đã phải thực sự là rất là cẩn thận các bạn phải biết là mẫu xe này là một mẫu xe đi mượn và chúng ta không thể nào quá mạo hiểm với nó được Tuy vậy ờ, cũng phải nhắc lại Chiếc xe này chỉ là một chiếc xe lai địa hình Nó không thực sự là một chiếc Adventure Và những gì mà Honda CB500X thể hiện Thì với tôi có lẽ nó cũng đã tương đối đủ Với mức giá mà chúng ta tiếp cận chiếc xe này để tổng kết lại thì với 188 triệu đồng bỏ ra các bạn có cái gì ở trên CB500X Với tôi thì chúng ta có một chiếc xe ờ, có lẽ chỉ là thuộc phân khúc entry level Nó khá là dễ tiếp cận, dễ điều khiển nó không quá nặng nề để chúng ta có thể di chuyển hàng ngày đồng thời à, mẫu xe này cũng có một phần à, thiết kế mà với tôi là hầm hố nó cũng giúp chúng ta có một chút trải nghiệm với những cái cung đường xấu ờ, vừa đủ và một cách rất thực dụng thì các bạn nhìn thấy ờ, những chiếc mô tô lăn bánh ngoài đường đôi khi nó sẽ phải đóng góp cả hai vai trò nó vừa là phương tiện để chúng ta di chuyển hàng ngày và nó cũng là một ờ, công cụ để chúng ta hưởng thụ cuộc sống có những cái giờ phút vui vẻ vào cuối tuần và CB 500 x thì ờ, làm được cả hai yếu tố đó một cách tương đối tốt trong tầm giá. Các bạn nhận xét như thế nào về chiếc Honda CB500X hãy chia sẻ với chúng tôi ở phần comment. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở một video khác của Sứ Cưng.